Ok xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại Game Today Phần đầu clip tôi xin được cảm ơn hai anh em Nguyễn Xuân Khánh và anh em Phạm Hưng đã donate ủng hộ cho kênh qua hình thức Super Chat trên Youtube Cảm ơn hai anh em rất nhiều Đồng thời tôi cũng xin được cảm ơn các anh em sau đây Cảm ơn anh em Bùi Phú Thịnh, anh em Merzin Bư, anh em Kenshin, anh em Đặng Tuấn Anh, anh em Nguyễn Đức Anh, anh em Tuấn Nguyễn, anh em Nguyễn Cương Và cuối cùng là anh em Minh AML đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên mới giúp cho kênh có một cái nguồn thu nhập ổn định cố định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Anh em thân mến, ngày 27 tháng 4 là một cái ngày đặc biệt là ngày sinh nhật của anh em Phạm Hưng. Và anh em Phạm Hưng là một trong những anh em hội viên ở trên kênh đã gắn bó với kênh rất lâu rồi. Đấy, chính vì thế nữa là tôi làm cái clip này như một cái món quà gửi tới anh em Phạm Hưng nhân ngày sinh nhật của anh em. Xin được gửi tới anh em Phạm Hưng những cái lời chúc tốt đẹp nhất cho anh em sang tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống Và có một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc êm ấm nha anh em nhé Ngoài ra tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới anh em Phạm Hưng Clip này vừa là cái clip tổ chức sinh nhật cũng như là clip là tri ân anh em luôn Đấy, thì xin được cảm ơn anh em Phạm Hưng đã gắn bó với kênh trong suốt khoảng thời gian vừa qua Và tôi hy vọng là anh em sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ kênh như cái thời điểm hiện tại nha anh em nhé Và tôi cũng xin lỗi anh em là cái clip này tôi không ra vào đúng cái ngày sinh nhật của anh em được Mong rằng anh em sẽ thông cảm với tôi Rồi và nhân cái ngày sinh nhật của anh em Phạm Hưng Thì anh em Phạm Hưng cũng mong muốn Là tôi sẽ chơi một cái line up mà anh em yêu thích Đấy chính là line up Assassin nha anh em nhá Ok và hôm nay chúng ta sẽ chơi Assassin Để xem là Assassin liệu rằng có thể chơi được cái meta này không à, Liệu rằng có thể là chấm dứt được cái những cái chuỗi ngày mà coi như là, là, là hoành hành của cái bọn mết không <laughs> ờ, mết thì thực ra thì tôi thấy là đã tìm được ra rất nhiều những cái line up mới là có thể counter được mết rồi anh em ạ Đấy, nên là mết bây giờ nó không phải là cái gì đấy đâu mà nó quá đáng sợ nữa trong cái thời điểm hiện tại Đó, chúng ta sẽ chốt những cái món đồ chấn phái của bộ Assassin Đó là cái cướp điên nha anh em nhá Cướp điên sẽ là cái món đồ đầu tiên Tôi tôi ờ, ưu tiên lúc nào cũng là cướp điên trước Chơi Assassin là cứ phải cướp điên trước Đấy, xong rồi là đến uh, món đồ thứ hai thì có thể là cái um, găng tay Kira nếu mà chúng ta có Nekira thì nó sẽ là cái lựa chọn thứ hai đó còn đồ cam thì cũng vẫn là hai cái món đấy thôi nhưng mà đồ cam thì có thể là găng tay kira trước sau đó đến cướp điên đấy còn uh, nếu mà mà, mà chơi uh, kiểu uh, đầu game ấy thì tôi vẫn thấy cái cướp, cướp điên ngon hơn là găng tay bây giờ găng tay kira nó không ngon như ngày trước nữa ngày trước thì có thể là lấy găng tay kira sớm để tung được trưởng sớm đấy nhưng mà bây giờ thì cái uh, cái cái món kira nó không tăng được mana nữa anh em ạ nó không giúp chúng ta tung trưởng nhanh được Nên là tôi lựa chọn nó vẫn là cướp điên trước rồi tăng đam Đánh cho nó khỏe Ok Thực ra cái round này là có thể cho ba assassin kẹp với cả Goblin vào Nhưng mà tôi vẫn muốn tham công nghệ mech một chút anh em ạ <clears throat> Nên là thôi từ từ đã anh em nhá Cứ để thế này đó Vừa có ba Goblin vừa có có thể chiến thắng là sẽ có một cái công nghệ mech Đầu game thì nói chung là đối thủ vẫn còn yếu thì chúng ta có thể để như này thì cũng được. Đấy, một vài round nữa thì thì, thì, thì, thì cho ba assassin vào đó. Và tôi cũng sẽ cố gắng lên 6 sớm để kẹp là ba goblin, ba mech kẹp với cả cả cả ba assassin. Bây giờ thì thực ra là bọn mết nó không đáng sợ như trước nữa anh em ạ sau update thì có thay đổi về cái bộ mết nên là nó cũng sẽ yếu hơn đấy bây giờ thì mết nó cần đồ để nó phát huy được hết sức mạnh thì nó cần đồ ok shipper lên hai ngày trước thì nó cũng không cần quá nhiều món đồ chấn phái còn bây giờ ấy Mết thực ra là vẫn khỏe anh em nhá, nó vẫn khỏe nhưng mà nó cần hai cái món đồ chấn phái là cái bão ấy. cái gậy bão này và cái uh, uh, cái huyết trượng. Con già của anh em mà có hai cái món đấy ở trên người ấy, thì nó cũng sẽ không khác cái phiên bản cũ là mấy nha anh em nhá. Tức là một thổi là bay màu con Lancer. Đấy. Nhưng mà phải có hai cái món đấy cơ, mà huyết trượng là phải full stack nha anh em nhá. Ngày trước thì không cần nhưng bây giờ thì cần. Đấy và ngày trước thì một sao thì khỏe, bây giờ thì phải hai sao. Thế là tôi nghĩ là cũng là ok rồi. Đấy, tuy nhiên cái độ bá của nó thì cũng chưa hết bá đâu anh em ạ. Ok, hay quá nhưng mà dù sao đấy nó là một cái ờ, thay đổi tích cực dành ờ, cho chúng ta Đấy chúng ta sẽ có thể là chơi được Ok ủ Thunder tôi lên được hai sao rồi đấy anh em ạ Chuyện này chuyên mết được ngon rồi Nhưng mà tôi lại không mua Tôi bây giờ tôi lại chơi Assassin cơ Chuyện <clears throat> này chuyên mết hơi ngon luôn Đấy tôi có Thunder hai sao rồi Tôi ra con CM đầu game rồi Lại phát triển theo cái bộ từ bộ cô Goblin max này nó dễ lên lắm <coughs> Rồi được rồi Cái round này đánh an toàn anh em nhá Cái round này tôi um, sẽ cho ba assassin vào luôn Tôi không tham công nghệ make ở round này đâu Round 7, round 8, round sau là có thể lên được Nó đánh cho nó cẩn thận anh em ạ Ok <coughs> Đấy, may đấy anh em ạ May cho ba assassin vào đánh an toàn đấy Ok Rồi rồi round này chúng ta sẽ áp lực lực cấp lên Đấy sau đó cho ba công nghệ bách vào Một round là, là, là phải cho ba assassin vào Không là toàn Tôi sẽ giữ cái bọn Goblin Mech này cho đến khi chúng ta có được 6 Assassin thôi anh em nhé 6 Assassin sau đó tôi sẽ áp cấp Tôi sẽ áp cấp lên uh, cấp 7 Kẹp với cả một tăng cơ đó chính là con này Còn Zipper sẽ làm tăng cơ Bình thường là chúng ta chơi Assassin ấy là ở level 7 chúng ta sẽ kẹp thêm một con gấu Đấy Kẹp một cái con gấu ở phía trên làm tăng cơ thì Cái con gấu đấy nó vừa là tăng cơ nó vừa có vai, vai trò là gọi ra con gấu Assassin luôn Thì nó rất là hay Chơi bộ này là, là câu gấu là cũng hay Tuy nhiên là gấu Assassin thì nhiều khi là nó cũng không ra Đấy, ra thì ngon nhá anh em nhá bộ assassin mà có gấu assassin thì kinh lắm hai anh Tuấn Adeo à Ủa, gặp anh em fan ở trên kênh này Rồi ờ, chào anh em phát u có gấu luôn này Nhưng mà cái con gấu này tôi không cho vào đâu Gấu này bây giờ làm gì có slot mà cho vào đâu Bây giờ mà bỏ gấu vào thì chúng ta sẽ mất cái con con con con uh, goblin Max. thế nên là tôi không có cho gấu vào đâu anh em ạ hiện tại là 6 giờ sáng anh em nhá <laughs> chơi sớm cho nó tỉnh táo anh em ạ <clears throat> thường thì tôi làm clip và tôi hay làm vào sáng sớm đấy lúc tôi mới ngủ dậy thường là những cái lúc đấy thì tôi tỉnh táo tinh thần đấy tôi tính toán các thứ thì nó nó, nó, nó hay ho hơn là cái lúc mà tôi ờ, làm vào ban đêm khi mà sắp đi ngủ thực sự lúc đấy nó rất là mệt một ngày rất là mệt rồi sau đó thì buổi tối lại phải coi như chơi game mà thực ra cái game này nó đâu phải giải trí đâu anh em game này tôi làm clip tôi nói thật với anh em là nó không hề có tính giải trí tí nào <clears throat> nhiều khi là nó khá là đau đầu <laughs> và có thể khiến cho tôi mất ngủ nếu mà tôi chơi vào buổi tối ui già này chuyện này chơi mết ngon lắm đấy anh em ạ nhưng mà tôi lại chốt đồ cho assassin và Hôm nay tôi làm content assassin nên là tôi ờ, tôi không chơi mết đâu à, <coughs> Nếu mà trận này chơi mết là tôi có con già và một quả trứng ở đây rồi Một con Thunder 2 sao rồi Đấy, ra đủ bộ mết rồi nhá Đấy, có flame, có dơ so rồi Thế là có cả ờ, cả cả cả sách luôn Trong mỗi round luôn Và có kẹp thêm spirit ở đây là hai con con con con con, con water spirit nữa Đấy, Rất khỏe luôn Có một con zipper và một con uh, heaven bomber 2 sao <laughs> tôi mà đánh trận này chơi mết đôi khi vớ vẩn ở chuối căng luôn ấy mà thôi được rồi thì bây giờ cũng đang có chuối cũng assassin cũng đang có chuối đây nhưng mà ờ, hơi hơi hơi yếu assassin này hơi mầm non đau <clears throat> sau thì cũng chưa thể làm mà có thể up lên cấp được Rồi Rôn cái này Nhẹ nhàng ở à đây Rôn cái Ok Rao này tôi nghĩ là cũng vẫn ba Goblin mà thôi <clears throat> Anh em ạ Chứ còn cũng chả có gì hơn được ba Goblin mech thôi Tôi ghép được thêm cái món đồ uh, hút máu rồi tôi ghép Đấy Nói chung là tôi cứ ghép được cái gì tôi ghép thôi Đang có chuỗi mà Thế là tôi chốt đồ luôn thôi anh em ạ Chứ không có giữ để sau nhá anh em nhá Rồi Nó cho dòng mập thay vào khỏe ok rồng mập hơn con ốc một đấy anh em ạ so về về cái cái sức mạnh của nó, nó có trưởng là nó khỏe hơn cứ con nào bắn trưởng đầu game con đấy khỏe đánh tay phải có đồ cơ đấy thế này là ăn được rồi hay quá rồi cắt chuỗi ra này lóc cái này lại ok chúng ta có hai con nên tôi lóc lại luôn rồi roll lần cuối Ok Rồi anh em nhá Áp cấp cho vào 6 assassin thôi Rồi tôi sẽ bỏ con uh, Heaven Bomber đi Đủ bộ rồi <clears throat> Ok anh em nhá Dồn đồ thì đương nhiên là dồn đồ cho assassin rồi Ui rồi anh em khen tôi như này thì tôi lại vớ vẩn tôi lại coi như tự kiêu đấy anh em ạ à đây nó chỉ là coi như là may mắn thôi <laughs> cảm ơn anh em nhá may mắn mà anh em có cái gì đâu ok rồi con gấu này có khi là cũng không có cơ hội xài đâu nhỉ. bây giờ mà muốn chơi gấu ấy là chúng ta sẽ phải up lên 8 ta mình kẹp được con gấu vào nó cũng chả có giải quyết được nhiều vấn đề lắm bởi vì là lên 8 thì tôi xác định tôi kẹp Exit vào rồi Ở đây tôi đã mua con Zipper để, để Sau khi mà tôi up lên level 8 tôi kẹp vào Lấy con Khan chưa nhở? ủ uh, chưa lấy à <laughs> Tí thì chết Rồi Bộ này là phải có Khan nha anh em nhá Kẹp cọc các thứ vào mới khỏe Assassin gọi là tối thượng là phải có cọc Lên game là kẹp cọc kẹp bit kẹp Exit, kẹp Warlock, kẹp Kira. Đấy chính là cái bộ Assassin tối thượng. Ok. này quá. Gặp thằng đấy là cũng khá sợ đấy anh em ạ. May gặp thằng đấy sớm. Gặp muộn một chút, tí nữa là nó đủ bộ 6 Clyde ấy thì bây giờ bọn này nó mạnh lắm assassin này giữa game mà gặp 6 online thì cũng không có cửa đâu đấy <clears throat> nhưng mà nếu mà anh em giống tôi là kẹp cái con zipper này vào thì nó cũng sẽ có một cái gì đấy mà nó có thể là đỡ được nha anh em nhá có zipper vào là có thể đỡ được cái đấy còn nếu mà không có con zipper này thì đánh nó hơi chật vật bọn nai bây giờ nó cũng khỏe lắm nếu mà full hai sao mà đánh với full hai sao assassin ấy thì chắc chắn là Clive ăn nha anh em nhá Assassin này đầu game thì chắc chỉ ăn ờ, mấy cái bọn mỏng mỏng như là thằng Hunter như là mấy cái thằng mết ấy thì có thể ăn được. U thằng này có vẻ to này. Kẹp được hai mèo nổi không? Ui. Ôi xong rồi. Đấy. Càng phết mất chuỗi cho mết à? Càng phết nhở Ok Rồi mất chuôi rồi nên là tôi lại Theo cái chiều hướng là Đánh tiết kiệm thôi anh em ạ Round sau thì có thể là Chúng ta sẽ up lên 8 Up 8 luôn round sau để có cái cơ hội kiếm ra những cái con 5 đô ấy Ở trong cái bộ này Ở trong bộ này có hai con 5 đô là con uh, Phantom Queen và con Silent hai con đấy thì nó rất khỏe nha anh em nhá <clears throat> Bình thường hai con đấy ở trong những cái lineup khác ấy thì có thể nó sẽ yếu hơn Nhưng mà trong cái lineup của nó ấy, Thì một cái con 5 đô ấy, khi mà nó xuất hiện thì nó sẽ rất khỏe Nó có thể gánh được đấy anh em ạ Thậm chí là con Sailing Assassin nó còn mạnh hơn con ốc 2 Chỉ cần một sao thôi là nó mạnh hơn con ốc 2 sao rồi Sailing Assassin một sao tôi đánh giá có khi còn mạnh hơn cả con cáo hai sao ấy Chứ còn không nói đến con ốc Con cáo hai sao khi còn vẫn còn yếu hơn Tuy nhiên cũng là tùy từng trường hợp nó phụ thuộc vào đồ Bây giờ chúng ta up lên 8 và chúng ta kẹp được vào uh, ờ, Exit và kẹp được vào cả cả cả cả hai bit luôn cũng được này. Hay là kẹp hai bit nhỉ? Ở đây có hai con bit, hai sao con gấu tăng được này. Tôi nghĩ là tôi sẽ ờ, kẹp thử, kẹp thử một round. Cứ kẹp hai bit trước đã anh em ạ. Round sau mà yếu thì chúng ta sẽ kẹp exit vào sau. Trận này như có mết Có khi là phải lấy thêm uh, Tetsulami vào ấy Thực ra nếu mà lấy uh, con Tetsulami này Nó sẽ có một cái cơ hội Để ra sai nó ít hơn Đấy vì chúng ta nhét thêm một con vào mà Nên là cũng phải cân nhắc cái việc là, là, là lấy Tetsulami Anh em muốn ra cái con Sailing Assassin sớm thì ở trong cái bảng uh, kho tướng mở rộng ấy anh em để ít con 5 đô thôi nếu không thì nó sẽ ra con 5 đô đó thay vì việc ra xe linh phải hết sức cân nhắc cái việc cho một cái con con con 5 đô nào vào trong nhưng mà tôi thì ờ, tôi ờ, cũng có mong muốn là tôi sẽ ra là con con con con uh, ờ, Tetsurami anh em ạ. Con nào cũng được. Sai Linh à, hay hay là cái con Tetsu đều rất là ok nha anh em nhé Con Tetsu nó có cái khống chế 3 giây thì cái bọn assassin này nó cũng rất là khỏe Với 3 giây hất tung đấy thì gần như là đối thủ bay màu hết rồi <clears throat> Tất nhiên là phải cần phải có một cái con cáo nha anh em nhá Cáo lên hai sao cũng được Cũng ok Trên này có vẻ như là sẽ có ba nhà chơi mết đấy Tôi thấy ở đây là có ba nhà đã có con già rồi Meta này thì nói chung là anh em cứ xác định là anh em gặp cá rồi nhá nên là anh em luôn để một cái slot cho Tsunami Đấy cho nó an toàn anh em ạ Lúc nào cũng thế Để sẵn thôi Không đến lúc mà, mà, mà, mà cần không có kịp đâu Đấy Chúng ta chơi chúng ta an toàn chúng ta để sẵn luôn Cần là có Cần là kẹp cá luôn Chứ còn nếu mà anh em để ngoài Xong rồi đến lúc mà anh em em thấy uh, mết nó mạnh quá rồi Anh em mới pick vào ấy Thì lúc đấy muộn rồi Lúc đấy quá muộn rồi Vớ vẩn nó không ra Đấy mà bây giờ cần có khi lại cần bốn cá cơ Nên là lúc nào cũng sẽ phải có tên Sulami Ok Ốc này là lập trứng thì lên được hai sao Nhưng mà tôi không đập đâu anh em Trứng này tôi chỉ có đập cho một là Silent Assassin hai là Phantom Queen thôi Đấy Cùng lắm là con Tsunami hoặc con Khan thôi chứ tôi không có đập cho mấy cái bọn này <clears throat> Cáo thì cũng phải tùy để xem như nào đã Cáo thì phải có bờ linh này, phải có um, có, có có chấm lan nha anh em nhá Chứ còn nếu mà không có hai món đồ đấy thì con cáo nó cũng phế đâu, nó không khỏe đâu Cáo chấn phái của nó là cái chém lan và cái bờ linh Nó giống hệt cái đồ của con gấu ấy Còn những cái con khác ấy thì uh, thôi Kệ nó kích hệ rồi anh em ạ Trận này có hình như là có người chơi 6 Warlock thì phải Đây hình như là 6 Warlock thì phải Đúng không? 6 Warlock kẹp đá à Bộ đấy thì cũng khá là khỏe đấy Nhưng mà nó phải lên level 10 mới chơi cơ Bộ đấy chơi ở level 10 thì khá là vô địch Đấy rồi, u uh, hay quá Quá tuyệt vời Rồi Lại dồn đồ cho ốc rồi Ốc nó sẽ gánh cho chúng ta cho đến round 25 thì ốc nó yếu đi Thì lúc đấy chúng ta sẽ tìm những cái con 5 đô Hay là 4 đô 2 sao Chuyện này thì tôi không có hy vọng là ra con ốc 3 đâu anh em ạ Round 19 mà mới chỉ có 3 con ốc <coughs> Khá khó Nếu mà ra ốc 3 thì dừng lại ở 8 roll anh em nhá Chứ có đừng có lên 9 Lên 9 là không roll lên 3 sao đâu Ví dụ như là nó ra thêm được hai con ốc nữa cho tôi thì chắc chắn tôi sẽ dừng lại luôn đấy bởi vì bây giờ tôi có hai quả trứng rồi mà Cắt được chuôi không Vớ vẩn cắt chuôi thêm phát lửa này Vớ vẩn cắt chuôi thêm phát lửa này Ồ hay quá Uy tín luôn Đội hình khỏe chứ Sáu Assassin vẫn là thế lực đấy anh em ạ Đội hình này đã từng là một cái đội hình line up tier S Ở những cái mùa trước ấy nhưng mà sang những cái mùa mới thì có nhiều cái lab nó bá quá nên là cái bộ này nó nó yếu đi một chút <clears throat> khá ít người chơi ở trong meta này đấy thực sự là tôi thấy là cũng không có mấy người chơi assassin ở trong meta này đâu nhưng mà tôi theo tôi đánh giá thì cái bộ này nó vẫn có chỗ đứng của nó nó vẫn sẽ là một trong những cái lineup mạnh nhất ở trong game này nếu mà anh em ra được con gấu assassin hai sao thì chắc chắn bộ này nó vô địch ạ nhưng mà chuyện này tôi không có gấu assassin thì tôi cũng không biết là như nào nếu mà không có gấu assassin hai sao thì nó phải có cáo hai sao hoặc là có sai linh nha anh em nhá. Đồ thì anh em cũng sẽ phải ghép những cái món đồ trấn phái cho cái bọn này. Nó mới phát huy được cái sức mạnh của nó. Ở đây tôi có cái BKB ghép luôn không nhỉ? venom. Ghép BKB luôn anh em ạ. Rồi còn hai cái món đồ ở trong này thì hiện tại chúng ta có thể ghép được một cái um, hai tia. Nhưng mà thôi, từ từ đã. Chưa ghép vội. Hai tia ấy tự nhiên tôi lại không thấy uy tín bằng cái Blink nên là có thể nó sẽ là cái bờ trước anh em ạ Tôi thì tôi muốn có một cái bờ Bởi vì có cái bờ ấy Chúng ta sẽ tiếp cận con già sớm hơn Tất nhiên là con bọn assassin này nó cũng sẽ bay ra đằng sau thôi Đấy nhưng mà cái thời gian nó bay nó rất chậm Trong khoảng thời gian bay này con già bây giờ nha là nó đã kịp bắn trưởng rồi anh em ạ Đấy là lý do vậy làm sao Mà tôi cần cái bờ Cái bờ nó sẽ giúp cho con Sailing Assassin nó bật giáp sớm để nó tránh được cái trưởng con già chứ còn nếu mà bây giờ mà tôi lấy cái cái cái, cái ba tia nhiều khi bay đằng sau đến lúc mà chúng ta vừa chạm đến cái người con già già phọt trưởng đấy là bay toàn bộ đội hình luôn đấy nó như thế đấy anh em ạ nên là bây giờ phải cân nhắc <clears throat> tôi nghĩ là tôi sẽ ờ, có thể tôi sẽ lên 10 sớm với kẹp con khan vào đó lên 10 round 26 thôi anh em nhá Chắc tôi sẽ lên 10 sớm Bây giờ ra đủ bộ thì cứ thế mà phang thôi anh em ạ Chứ còn bây giờ có co hai đô gánh rồi Không cần thiết phải roll quá nhiều ở giai đoạn này Tôi nghĩ như thế Chuyện này ra rất nhiều mét luôn nhá Tôi bài tôi ra rất nhiều mét luôn và tôi không chơi Kể ra mà trận này mà chơi mết thì là chắc kèo top 1 rồi đấy Anh em ạ, đồ cũng ngon cơ Đồ rất nhiều gậy Rất nhiều gậy phép nhưng mà tôi ờ, lại chọn cái con đường là đánh vật lý Đấy, trận này đánh vật lý thì nói chung là đồ thì cũng khá là ok Không đến nỗi là là, là, là quá yếu Chúng ta đang thiếu một cái món đồ đấy chính là cái găng tay Kira thôi Hiện tại là còn hai nhà là có cái con đường là chuyển sang bộ mết đấy Và cái nhà này là có thể là Witcher Đúng Witcher đấy Không phải là 6 uh, à, Warlock Tôi cứ tưởng là chơi 6 Warlock nhưng mà chơi 6 Warlock là khó anh em ạ Cái bộ đấy phải chơi ở level 10 mà Ra kiếm hồn mới chơi được Kiếm hồn với Dark Spirit chắc chắn là phải ra hai con đấy Và có một cái nhà chơi beat đây, có con cáo hai rồi Đấy, vẫn uy tín đấy chứ Khỏe mà Rồi Thôi nha anh em nhé không phải làm gì đâu Đến round uh, 26 thì tôi up thẳng lên 10 đó Tầm này lên 10 sau đó thì bắt đầu loại dần những cái con assassin yếu Để chuyển sang những cái con assassin mạnh thôi Ví dụ như là con uh, con con uh, ờ, Soundbreaker bây giờ vẫn chưa lên được hai sao đây này Thì chúng ta sẽ thay bằng những cái con 5 đô như là Phantom Queen hay là con Sailing Assassin Thay luôn anh em ạ <clears throat> <clears throat> Còn lên 10 thì kẹp thêm được cái cọc thì nó cũng rất là khỏe Ngoài ra thì ở round 26 chúng ta có thể có món đồ Kira này chúng ta cho con con Velom vào luôn Đấy Con ờ, sâu tạm thời thì để kích beat thôi Có thể sẽ thua ở round này Có thua không? Ừ, vẫn chưa thua <clears throat> Vẫn ăn được luôn Vẫn ăn được nhà mết luôn Đấy u đều rồi hay quá nhờ rồi cáo cho vào ok hai cướp điên luôn này Còn assassin này thì <clears throat> nếu mà anh em có bốn cái cái, cái cái cái cái dao thì anh em cứ ghép hai cái cấp điên nha anh em nhá. Bởi vì nó đồ chấn phái mà. cấp điên thì nó không stack đâu. Nếu mà cấp điên một cấp điên hai hai cái món đấy nó sẽ không stack nhau nha anh em nhá. <clears throat> nó vẫn sẽ được cộng dồn cho hai món. U uh, có găng tay Kira luôn rồi. Ở đây là có cướp điên nhưng mà chúng ta có găng tay Kira nên là tôi lấy cái đồ chấn phái ấy Găng vâng, tay Kira trước Cốc điên để sau anh em nhá Găng tay Kira chốt đi Cái này thực ra nếu mà nói về cấp điên ấy Trong bộ Assassin thì nó cũng rất là mạnh Đấy <clears throat> Nhưng mà tôi ờ, tôi nghĩ là tôi sẽ lấy Kira thôi Anh em ạ Cái đơn giản là Mạnh nhưng mà máu trâu Đấy <clears throat> Nếu mà lấy cướp điên không ấy Thì máu nó sẽ không trâu như anh em nhá à, Bây giờ mạnh nhưng mà cần phải trâu đã cái, cái, cái, cái ờ, cướp điên này thì hơi mỏng là tôi lấy cái ờ, găng Dekira đã Chính cái món đồ này nó sẽ khiến cho cái con Silent Assassin một sao ấy Nó uy tín hơn Đấy, còn cái nhẫn lé tôi sẽ không ghép cái cái ba tia bởi vì làm sao bởi vì tí nữa tôi thế nào tôi cũng sẽ phải lấy cái bờ linh đấy <clears throat> còn một cái slot nữa thì Tôi để dành để tôi lấy cái um, cái dây chuyền nha anh em nhá. rồi cho một con xe linh nữa đi, đập trứng luôn này. Chán thật sự. Ui, xe linh bị hack kìa. Đấy, anh em thấy không? Sau khi mấy cái con kia nó bị chết ấy, thì cái con xe linh máu nhiều nó sẽ linh màu nó nhiều hơn thì nó sẽ bám trong combat nó, nó khỏe hơn ở đây chúng ta ghép cái cầm đánh nhưng mà tôi không ghép nha anh em nhá tôi vẫn lấy cái bơ linh tôi vẫn sẽ ưu tiên cái bơ linh đầu tiên đó rôn phát rồi gấu à rồi từ từ anh em nhá ở đây chúng ta có một cái giáp xoay đấy nhưng mà tôi um, chưa ghép vội Bình tĩnh Để xem đã Bình tĩnh anh em ạ Tí nữa có thể chúng ta sẽ lấy hai cái dây chuyền Tôi để dành cái dây chuyền anh em nhé Để dành dây chuyền để dành giáp xoay Beat này thì không phải đối thủ rồi Beat này chắc chắn là không phải đối thủ của Assassin rồi anh em ạ 13 máu vớ vẩn đi luôn không Kể cả là cáo hai <clears throat> cảo hai cảo hai khỏe lắm anh em ơi có đồ chấn phái mà lấy toàn đồ chấn phái thôi ok bây giờ để xem nào có lên tích thêm cái con cá vào không nhỉ bây giờ nếu mà ra thì cũng chỉ được có hai cá thôi chúng ta sẽ kẹp được hai cá thôi để tơ vào nhà mết thôi Đấy, nhưng mà nếu mà bây giờ mà tôi pick thêm con cá thì cái cơ hội ra xe linh nó thấp quá nên là thôi tôi từ từ đã anh em nhá. Tôi tôi định pick nhưng mà tôi nghĩ lại rồi. Bây giờ mà tôi pick thêm ấy thì cái cơ hội ra xe linh để tôi đập trứng thì không còn. <clears throat> bây giờ ưu tiên hàng đầu là ra xe linh để đập trứng đã. Cho xe linh đến 2 sao nữa thì chắc chắn là vô địch đấy. Round uh, à, 30 có thêm mấy cấp điên nữa thì thôi xong. Hai cấp điên uh, coi như là cộng dồn. Lúc đấy thì con này nó sẽ crit liên tục Sẽ không cần đồ tốc đánh luôn Mết với chúng tôi Ồ, Chưa kẹp cá luôn anh em ạ Silent Assassin một sao gánh kèo à? Kiếm hồn à Kiếm hồn thì lại không biết là, là kiếm hồn thì, thì, thì, thì nhét vào đâu ấy Chả có chỗ mà nhét ấy U uh. Hết chỗ rồi à? Rồi Bỏ kiếm hồn thôi Chả biết là bỏ con nào ấy Bây giờ chả bỏ được cái con nào cả Thôi Trứng tôi không muốn đập Về căn bản là trứng này đập cho cái con gấu này nó phí lắm anh em ạ Gấu thế nào nó chả lên được ba Cứ từ từ Bình tĩnh Ui Căng vào này Căng vào này Căng lại uh, Không căng lắm Không căng lắm Bật được giáp lên rồi Bật được giáp lên rồi Bật được giáp lên rồi Anh thấy chưa Ui rồi Đánh được cái nhà mết ở level 11 luôn này Thấy không Chưa kẹp cá luôn Quá căng thẳng Ui ghép được cái cái ấy này Cái uh, ờ, Lincoln này Cũng được á Blink rồi Hay có Berlin luôn Ghép được cái Lincoln lên bây giờ cho nào Ở đây là cũng lấy được thêm cái ba tia nữa nhá Nhưng mà thôi từ từ bình đây Rồi tôi ghép cái Lincoln á Cái món đồ đấy sẽ giúp cho chúng ta sẽ không bị hú bởi cái con Phượng Hoàng Phượng Hoàng hú cái là giải hú luôn rất ngon đấy Hoặc là chúng ta bị đóng đá Chúng ta có thể giải một lần đóng đá Trong vòng uh, Mấy giây đấy 5 giây 5 giây Ở level 2 là 5 giây ừ, Cướp điện Cướp điện Cướp điện Cướp điên, Ui không có rồi Thế thôi lấy cái hút máu ấy Hút máu hay là cái Lincoln nhỉ Lincoln 2 không Thôi tôi lấy cái hút máu Lấy cái này nó mới coi như là chân phái anh em ạ kết hợp với trừ ờ, giáp với cả cả cả cả crit clear cho nó nhanh Ui Được đấy Này uh, Quá được luôn Từ từ nha Lại hết slot rồi đây này Thôi tạm thời bán mấy con đuôi đã anh em ạ Chuyện này còn những thằng nào <laughs> Còn hai thằng bếp thôi anh em ơi Thế thôi kẹp cá thôi Bỏ con nào ra đây Bỏ khan Bỏ cọc đi thôi anh em ạ Mết cần quá hay cọc Ok Ok Ok Crit nhiều vào Crit nhiều vào Bắn vào cái giáp Hay quá anh em ơi con già nó bắn vào giáp <clears throat> Bắn vào giáp Ồ ờ, ồ ờ, Như nào Đấy bắn vào giáp này Bắn vào giáp này à, Không ăn được đâu bạn ơi Bắn vào giáp không mất máu luôn anh em ạ <clears throat> Nó có spirit đấy Nhưng mà tôi có chống Chống chống chống chống, chống bóng đá rồi anh em Cái vòng nó chống bóng đá anh em ạ Trong vòng 2 giây nhá Rồi thôi Bây giờ tôi phải kiếm bốn cái vào đây Ui có luôn này Đấy Mà sai linh nó vẫn chưa lên được hai sao <clears throat> Chơi về mết tách đội hình ra một chút anh em nhá Đồ dồn cho hai con Kira đâu Con sai Silent Assassin của tôi ấy Nó mới một sao anh em ạ Nhưng mà nó gánh tôi từ lấy giờ luôn Ok Ok, Blink và phát bật giáp lên luôn Mà lần này bị cái con Vượng Hoàng nó khóa Nhưng mà không sao hết, lại bật giáp lên kìa Anh em thấy không? Ui rồi ôi, kể cả con Flame nữa nó bắn liên tục vào cái giáp của con Sailing Quá càng luôn Đánh được cả nhà mết level 12 luôn kìa <laughs> Thế chứng tỏ cái bộ này anti mết à, đúng không? Anti mết đây rồi chứ còn gì nữa anh em ơi quá khỏe luôn u uh, từ từ nha. đoạn này xem xử lý nào đây bán con bộ cạp đi rồi ok vẫn đủ 6 assassin rồi mắc binh rồi đấy anh em ạ Bây giờ chỉ sai linh Assassin và Phantom lên hai sao nữa thôi Là cái đội hình này là mắc binh Ui vãi đái sáu đá anh em ạ sáu đá 6 mét luôn sáu đá 6 mét sáu đá 6 mét Càng đấy Counter phết nhỉ Càng... Ô ăn được luôn này <laughs> sáu đá 6 mét cũng không làm gì luôn Ảo thật Mới có một sao Có mới một sao Đùa <laughs> nhiều khi chúng ta không biết được những cái lẽ khỏe nó có thể counter được cái bộ vết đâu anh em ạ bây giờ mới thấy khỏe thật sự không thể tin nổi sáu assassin sailing assassin vẫn còn một sao ăn được luôn vẫn chưa có cướp điên nha anh em nhá mới chỉ có đồ kira thôi sao lại có thể ảo như thế nhỉ đúng ảo ma calada mà cái bộ mết này không phải mết thường đâu nhá anh em nhá Mết là là mết là bốn cọc kẹp 6 đá kẹp 6 mét thôi anh em ạ. Tự, là nó mắc binh luôn ấy. Không phải bình thường là anh em chỉ kẹp được là là là 4 đá rồi đúng không? Đấy, 4 đá kẹp với cả 4 gót, kẹp với cả 6 mét. Nhưng mà đây anh em nhìn nó là 6 đá thôi rồi. Đấy, còn một thằng thì là 4 đá, một thằng 6 đá. Ăn được cả hai nhà mét luôn này. Càng không? Mà tôi đẩy full bàn luôn. <laughs> Ảo ma calada thật sự. <clears throat> đẩy full bàn luôn đấy anh em. Cái thằng mà mà mà bốn bốn đá ấy Thằng bốn đá già hai cũng già hai rồi, đẩy full bàn. <clears throat> Đấy còn đây là 6 đá này. Đây anh em nhìn thấy không? 6 đá nha anh em nhá. 6 đá 6 m với cả 4 cọc. 6 đá 6 m 4 cọc rồi. Quá căng luôn. 6 <clears throat> đá 6 m 4 cọc. À đâu, bây giờ lại chuyển lại thành thành thành ờ, hai uh, cọc à? À. Chưa ra được con uh, ờ, Light Split ra live split thì nó sẽ là bốn cọc nhưng mà thấy ảo quá nhở <laughs> chứng tỏ là cái bọn này nó đánh đôi công mà nó vẫn có một cái gì đấy mà vẫn khá là khỏe rồi bkb hai thôi anh em đánh cho chắc kèo đánh kiểu đánh đôi công luôn mà rồi Tôi còn một cái BKB nữa Có khi tôi ghép lốt đấy Đánh cái mết thì ưu tiên BKB luôn Chứ còn chả ưu tiên mấy cái đồ kia làm cái gì Đây rồi Lancer cũng được <clears throat> Lancer kẹp với cả Cả, cả, cả, cả 6 assassin à Như thế là có bị thừa quá nhỉ Ở đây có một cái BKB nữa nha anh em nhá Tôi ghép lốt đây Tôi sẽ không ghép giáp xoay, tôi không ghép những cái đồ khác đâu, tôi ghép BKB luôn cho nó chắc kèo. Ok, ra line speed rồi kìa. 6 speed. 6 speed. 6 speed. ồ ờ, u già sắp lên 3 rồi nhá, cẩn thận nhá, hai con già hai rồi đấy. 6 máu. Thọ lốt ra này không? Chắc không tôi nghĩ khó thậm chí tôi còn không kẹp bốn cá vào luôn anh em ạ à. vãi đái thật trò chơi chắc kết thúc rồi lên video không anh có chứ em top một không lên video <laughs> top một chắc chắn nó lên video rồi gì đã trận này làm sao mà có cái cửa nào mà thoát được cái top một sáu đá 6 mét quá căng luôn anh em ạ sáu đá 6 mét rồi bốn cọc luôn này tối thượng luôn rồi đấy Tối con nhà bà thượng vẫn thua Thế là thế nào Thế là thế nào Ừ nhờ Ừ nhờ Ui con Silent Assassin của tôi là không mất máu luôn anh em ạ Quá căng Đi rồi Ui Là play hay đấy chứ Wow Thế thì cái bộ này